60 60 tuổi Quá rồi. Cao 1 m 5 45 45 ờ. Nhưng mà người tao cao nhất, tao cao nhất nhà đâu mà. Nó đang mọc tóc rồi, vô va vô vặt, cứ phải hỏi nhiều. Cao Bao nhiêu cành? 4 cành thôi. Ơi. Không có trò này bây giờ này. Ờ, tôi trả. xong nó lấy tiền đấy. Và rồi, à hết sạch rồi. <laughs> nào bà đứng lên ừ bỏ dép ra cân tận gửi bán cả cân này tận từ nhật gửi về đây cơ mà có mỗi lỗ bán thì hết sạch rồi cô đây, để, ờ, ừ nó về lâu rồi cô ừ. cập rồi đấy thế mới cảm nhận được các cái chỉ số cơ thể nữa chứ có phải mỗi cái cân Làm... gọi là cái cân nặng không đâu được rồi, ok, 50 cân 51 cân Đấy, nặng nó hết nhỉ Bà này bằng cân mình không ạ? trong người bà nhỏ hai cân hôm nay 51 cân nữa không biết mình đói đi à Ý <laughs> là bình thường cân bằng cái cân tạ nên là tầm này nó cũng ấy tầm này nó cũng tầm này nó hết phân rồi tầm này là đói rồi đây sáng còn ăn bảy cái bánh quẩy quẩy thì được bao <laughs> nhiêu chịu ra không tầm này cũng hết phân rồi mấy cái bánh quậy nó mỡ mươi cân một mà cứ đi về lúc nào được người ta quậy em xếp sau anh nhiều thế ừ, nhiều thế à ăn bảy cái bánh quẩy mà trả lên được cân cái bình thường nhá mỡ toàn cơ thể của người bình nhiều thường mỡ à? Ờ. là từ um, 20 ờ, đến 30 phần trăm thôi ừ nhưng của bà này trên 35 phần trăm là cái tỷ lệ mỡ của bà rất là cao mỡ bám vào lục phủ cũng tăng rất nhiều Được chưa cái mỡ này mỡ toàn cơ thể toàn mỡ dưới tạng mỡ nội tạng chưa đến chưa đến cái bạn mỡ nội tạng mỡ này chắc cũng nhiều lắm đây nhiều ừ. này em chắc nhiều mỡ mai mà con cho bà lăn đại kéo mỡ về một tạ mỡ phải đàn vịt coi như là làm mềm bóc từ mềm mỡ này dạ, không phải đúng mỡ đấy đấy Thật. con này nó mổ vịt tôi biết đấy mỡ nội tạng đấy mỡ thì mỡ đấy à, mỡ. tập thể dục không bao giờ hết được không bao giờ hết được không thể nào mà tập cái bọn nó đi tập Thế à? kia toàn những người béo. Có bờ hết được. Đấy, bám vào hết được. dạ dày mới lại mình chả có mỡ đéo tỷ lệ hai bà đã bảo là thiếu <laughs> tỷ lệ thiếu mỡ thì khéo em ờ, thiếu mỡ trầm trọng ai cho tôi tí mỡ đâu thiếu mỡ bó dây là được hồi túi nhưng mà dung lại sẵn rồi gọi cô nhá vâng cứ ấy đi không đứng đây mà xếp lốt đấy không tí nữa rồi mà không cứ về đi cháu còn cân nhiều hôm nay thì chiều hoặc mai cháu bán Hôm mai ngày kia hôm ngày kia thì sáng sau nằm trong vòng 2 tháng cơ mà mỡ nội tạng 8.0 đây là cao hay thấp cao cao ạ à? giờ đã đọc làm hết xong rồi bắt đầu đọc ừ. làm hết xong bắt đầu ờ, xong rồi lõi cho biết 51,1 chết rồi 51,1 cộng 2 mỡ rồi chết rồi ta tiện ra mỡ mỡ mỡ gan mỡ mỡ mỡ ấy để đặt mà này âm chỉ số âm với dương chênh lệch nhau nhiều lắm Ô chả có con mèo lạc nào đâu mà ăn nó hay với <laughs> Về mà ăn làm sao phải lạc với nòi <laughs> Đầy béo này. Cứ để đây quay cho em Mang về mang Mang em sắp rửa rồi thịt rồi con ơi loại hết rồi bà bất thường nhiều cái lắm nhiều cái nó liên quan đến cơ bệnh bệnh đau lưng đau khớp các thứ nguy cơ lắm của bà thật nguy cơ nhiều lắm nhiều cơ nhiều bệnh nhiều đau này Lâm ơi vào đây ờ, Dung nó cân cho Lâm đến mai này cũng giống tôi thôi Lâm đến mai cũng được Dạ không đến đâu mà, mà béo tốt Thảo ơi Bà lại xỉu Tôi tốt nhất là bà về Vào đi một cân nhà này lúc cân mẹ cân nó là biết được ờ, rồi, xong nội tạng mình có gì vậy lại kiếm biết ờ, rồi Bây giờ Lâm nó về phơi phơi thóc Về phơi thóc đi, không ai mời rồi này <laughs> Đấy nha của bà Bà này với nguy cơ béo rồi à? Cái tuổi thực của bà là 60 tuổi ừ. Nhưng mà cái tuổi sinh học của các các cái tế bào trong cơ thể là 64 ừ. tuổi ừ. Nghe em gì cô nghe là có cái hiện tượng lão hóa ừ thoái hóa rồi ví dụ như là thoái hóa xương này thoái hóa hóa cái tuổi cái cái, cái, cái, mỡ cơ thể này mỡ cơ thể bình thường người ta là 20 đến 30 phần trăm là bình thường nhưng của bạn ở cái mức rất là cao là 39,1 phần trăm ờ. là mức cao nhá cao nhìn thì không ai mà cái chỉ số hóa thấp này hay đau đầu hoa mắt chóng mặt ừ. có hiện tượng như thế mỡ nội tạng cũng cao rất là cao còn lại các cô chỉ bình thường của mình là 2.0 đến 3.0 nhưng mà cái tuổi của bà thì đa số là những người có mỡ nghèo tiểu đường có nguy cơ nhưng mà các cái chỉ số này của cô là là ở cái báo động nhá cái mỡ toàn cơ thể mỡ dưới tay mỡ dưới da tay ra Ôi, thằng kia nó bắt được con rắn to không? Đều ở mức quạt cái chỗ này là nhiều nguy cơ bị đau xương đau khớp này dạ, nói chứ là quên nhiều cần phải bổ sung canxi đấy cái này nó nhiều hai ngày đấy cứ trèo qua cái chỗ này thế cả